đây <laughs> đùa tôi thực sự là Jamie đây Có bạn nào bất ngờ khi xem video này Không đừng quên comment về dưới tôi biết nha Thì hôm nay Sam sẽ có định đột nhập vào máy tính của Phong Quay clip và đăng lên kênh của Phong Cộng mọi người Đó một cái quyết định rất là táo bạo luôn Đó đây là một cú tròn gọi là siêu đỉnh luôn mọi người Thì hôm nay à, Phong cần bận Nên là Phong cần gì ta à, đi ngủ mất rồi Hôm nay Phong định không đăng clip ờ, Nên chính vì cái cơ hội hiếm hoi đó Sam sẽ quyết định gọi là đột nhập vào cái máy tính của Phong Để quay clip đăng lên kênh của Phong luôn Đó quá là độc luôn đây là một cái màn cho gọi là xuyên quốc gia xuyên lục địa và xuyên kênh luôn mọi người đó tôi quyết định mất clip của tôi để đăng clip trên kênh phong cận đó Mọi người có thể like video này thật là nhiều nha ủng hộ nha mọi người đó lâu lâu cho là cho một cú to to chứ đúng không mọi người đó thì hôm nay sao quyết định là dùng nít của phong cận để vào tròn hội chị em đó chưa nếu mà tôi có dùng cái nít này nha tôi có tròn hội chị em thì hội chị em chỉ nghĩ á là phong cận gọi là phá phát thôi chứ không hề nghĩ đó là tôi mọi người ơi đó trời ơi hay quá đó các bạn nào thấy gọi là cái ý kiến nó có hay không được quên comment bên dưới tôi biết nha rồi <laughs> bây giờ tôi chuẩn bị cho chuẩn bị cho cho hội chị em tôi <laughs> trời đất ơi dù có đánh phong tôi cảm giác thoải mái dễ sợ lắm mọi người đó hay à, trời đất ơi rồi bây giờ tôi sẽ cho người đầu tiên đó chính là em gái tôi đó người rất là thân thuộc với tôi đó cho em gái tôi thôi đó cái điều quan trọng là gì mọi người tại vì mình vẫn đang dùng cái giọng của mình đó giọng sammy bây giờ mình sẽ cố gắng khàn cái giọng lại để tới gặp mọi người đó <clears throat> Rồi giọng bắt đầu giống phong cần không mọi người Nghe hơi ghê ghê nhưng không sao <clears throat> Ờ Simi ơi Simi Gì vậy Gì vậy Ờ ờ Hello Simi Trời ơi, nãy chưa tôi ngồi tôi đang chọc cười cho ông mưa <laughs> à, à, rồi đất ơi Hôm nay uh, hơi thông cảm nhưng Hôm nay giọng hơi bị khảm ừ. <clears throat> Ủa? Thôi, ờ, giọng hơi Sao hôm nay giọng nhúng như con gái vậy <laughs> Không, trời ơi, kỳ ghê Giọng người ta bị khà Hôm qua xem phim nhiều quá, à. giọng khà Hôm qua xem Được phim nhiều quá, giọng khà Hôm nay Phong Cận qua quán tôi uh, ăn hả? Đúng rồi, hôm qua lâu lắm rồi Chưa ủng hộ quán bà Tôi quyết định qua thì ăn ủng hộ Được không? Ồ, mà khoan nha ừ. hôm bữa ông ông quạt tôi hai hai cái bánh kem rồi ông có chịu trả chưa hả thôi ông không cần ăn mà quật bánh kem em tôi trời đất ơi trời ơi nhục vậy ờ, <clears throat> ờ thì nói chung là lúc trước thì ông có tiền nhưng lúc này có tiền rồi bây giờ ăn qua để tí trả tiền nốt luôn đó đúng ừ, không nói thật không thật đó. không trời ơi vì cái mặt là uy tín không uy tín vậy sao luôn à kim cương là mong lưỡi phong sẽ uy tín nha rồi à. cái mời quý khách ngồi à, đấy à, đây ngồi đây rồi <clears throat> <clears throat> Ok, xin chào các khách đến với menu quán mèo Simi mà quán mèo Simi bán tất cả mọi thứ luôn. À, bánh kem, trà sữa, gọi là bánh mì Ý, Pháp, Úc, Australia, Campuchia, tầm lâm lắc hết trơn rồi. Rồi bây giờ quán bà cái gì ờ. đắt nhất mang ra cho tôi. Đó, mắc nhất không? Mang hết nhất luôn rồi, rồi mắc nhất ok này phong cần nói nha trời ơi tôi sẽ nấu mấy phong cần nợ luôn, nợ sạc nghiệp luôn mọi người cái nào đắt nhất bà cứ mang ra cho tôi nha rồi rồi đắt rồi lên. mắc nhất mắc nhất càng đắt càng tốt <laughs> càng đắt càng tốt trời ơi tuyệt vời tuyệt vời đây đây đây trời ơi tôi sẽ mang mấy cái thứ mình gọi là Ê. ngon nhất của quần các tôi cho ông mang luôn nó ngon gọi là ngon không hết chỗ chơi luôn đây đây đây đây đây giờ cho à, à, à. mọi người <laughs> ok <laughs> giới thiệu với khách món à nhầm món đầu tiên sushi nhật bản ta ta ta truyền thống ăn sushi mọi người ơi chết đấy. <laughs> và thứ hai đó chính là trà đốc tơ thanh đấy đấy còn bao nhiêu món... tiền hay đắt không bao nhiêu tiền đắt không đắt nhất tôi mới Trời ăn nha ơi. không đắt là tôi Ủa mới chết. ăn đâu nha Chết cái này mới đắt 1 phần 5 thôi à Ủa muốn đắt ừ. nhất luôn đúng không đúng Đây là cái Thấy nào? cái dĩa sushi em cầm không Đó Sao nguyên dĩa to vậy Đúng rồi, cái này là món đắt nhất của quán em Đấy Rồi bao xiềng, bao xiềng, bao xiềng, cái này bao xiềng Cái này là gần bằng một cục kim cương, à một gần gần gọi là bằng gì ta Ờ, ba chục viên kim cương ba chục viên hả, trời ừ. đất ơi Rồi có gì khỏi mang về mấy chục hộp nha, về nhà cho cá ăn Đó <laughs> Vậy, ừ. sushi đem về cho cá ăn ủa đây là cá và bông. ủa sao không đưa cho cá ăn tôi được? tôi giàu mà tôi thích độc là được không trời ơi, ơi trời ơi được rồi rồi ok sẽ có nhưng mà phải có tiền á nha rồi trời ơi quá trời ăn ăn miếng đã tôi ăn được đâu thôi lấy lấy giả dạ vờ lấy trời ơi tôi tôi bị dính cá mọi người trời ơi khổ ghê tôi không có gì ăn được luôn á có Đây, cái gì mà đi. ngoài cá không có cái gì đắt đắt ngoài cá không nghe đó xin giới thiệu với quý khách món trứng nhật bảo đó đây đây đây đây đây cái này ăn đó. được nè cái này tôi ăn được mọi người ừ, <laughs> rất là ngon luôn đấy ăn mời ăn rồi thử ơi ngon trời ơi à. dễ sợ ủa cái này ngon ha còn nhiều không còn cái bánh theo món bánh không món bánh gì đây bánh trắng miệng nữa trắng miệng nó cắt xíu bánh trắng miệng đây đây đây trời Bây giờ Phong Cận thì là người chơi hệ tiền Còn tôi dạ sẽ rồi. chơi gọi là người bán đoán hệ vàng cho luôn Đấy ok Lâu được ăn trực miễn phí <laughs> Phong sẽ trả tiền cho mình Yeah vui có mọi người <laughs> Để xíu cho cái món này phải phủ miếng trà lên À đấy, để xíu cho cái khách Đợi, đợi xíu, đợi xíu Nhanh nhanh nha, trời ơi, thời gian là vàng là bạc là kim cương của tôi nha Đây, đây, đây, rồi, gión chát mì bánh kem phủ vàng này súp như súp phủ vàng luôn đó. là đó. vàng thôi chưa được ăn nha thôi ăn thử thôi ờ. ăn thử miếng nha trời ơi ăn mà thấy dầu dễ sợ luôn ăn mà cảm giác dầu cỏ dễ sợ luôn đây, đây, đây, đây, là cái gì? Súp, đây là gì? Súp súp vàng miso. Đấy. súp mà súp và vàng. Trời ơi, Đúng giàu quá. Ơi, trời ơi, mình phải chơi hệ tiền với hệ tiền. dễ sợ, rất là đồ ăn cho người giàu. À, nói chung là cái này cũng chưa đủ đô lắm thôi bà vào Ủa? nhà bà tìm cái món nào mà gì tên cái gì cái gì mà ma kim cương tôi ăn đi đó ma ờ, kim cương hả rồi vô nhà tìm okay. thử đi đợi rồi. xíu có mà bà kim cương liền đó là mấy trái quýt tôi để đấy ờ, cho cái khách ăn tạm á rồi vô nhà tìm, tìm đi đó rồi. Ờ, nha rồi bây giờ tôi sẽ ăn sạch tiền của Sim xong tôi đi chạy mọi người ơi nhanh nhanh nhanh nhanh xem nào ở này thôi này đập đi chạy đập đập tôi, tôi lấy đồ tôi lấy đồ đó lấy sạch lấy sạch đó cái này ăn chứ ai lấy chi đó để coi còn luôn nước ôi Ui ngon dễ sợ uống trà Rồi có gì không ta Có gì không Cái này ăn được Ăn được luôn Rồi honey lấy honey Nhìn đây Nước ép táo Lấy nước ép táo Đó Rồi sạch luôn Rồi xong sạch banh rồi mọi người Từ từ phải tìm chỗ trốn Tìm chỗ trốn đã Rồi nha Lấy sạch Ui, Từ từ từ từ Chỗ, Để xếp cho kim cương Trời ơi món kim cương khó quá Trời ơi Rồi xong rồi, rồi. để xem qua xin Đây <laughs> thì Sốc luôn mọi người <laughs> Ủa 1, 2, 3, 4, 5 bây giờ là còn đúng ba gì đó vậy cái gì cây vậy Ủa khoan Ủa bông cây Ông nó ngồi tôi tôi đem bánh cho ông chị Khoan Tôi sẽ bánh gì tôi nói là Phong ăn quên cha Chị Phong cần tới chứ Ông đứng lại cho tôi Trời ơi ông gan quá ha Dám ăn quịch rồi mà còn ăn hiếp quá ông bên à. đó Trời ông ăn hai cái gì của tôi luôn hả ông nội này Trời ơi rất là tức ghê À bông cậu đâu rồi Mới người được ăn đồ ngon đồ giàu mà còn không được tốn tiền mọi người kiểu này mà mai chắc phong cần sẽ bị simi đánh ta lia ta lưa luôn mọi người mà không biết lý do tại sao <laughs> à, thôi thôi thôi bây giờ đi cho tiếp mọi người có một ngày là nguyên một ngày này ông phong đi ngủ tôi cho cái đã đời mọi người đó mọi người đừng quên like video này thật mạnh nha nếu mà video này nhiều like xong sẽ cố gắng gọi là gì ta đột nhập nhiều hơn nữa đó nhớ nha nhớ nha rồi mọi người coi giờ cái tiếp theo thôi để xem nào hmm, nhà sim xong rồi thôi hôm nay tôi quyết định cho hội cho em mọi người đó sẵn sim thì thôi cho qua ca luôn ok rồi coi nhà mui coi ca có gì không nè ừ mọi người coi bà mui làm gì vậy Oh, như bà Muôn đứng ngoài cửa sổ á Ok May quá Mua đứng ngoài cửa sổ chứ gì Tôi coi tôi chơi lướt Lại <coughs> Chỉnh giọng này Trời lúc đó mày lộ giọng gái mọi người ơi Trời ơi Tinh toàn Đó đóng Trời trời lộ luôn Đặt cái lấy, cái lấy cái rượu lại Đó Cất cái rượu lại Đó Đem ít bánh trái qua Đây Đem ít bánh trái qua Dạ vừa mời mui Đó Đã Ủa? Chưa? Gì vậy? Ơ, có người gọi Ủa, ai, ai, ai hả? Um, Ủa, sao? Ủa, sao mà? Ủa, ừ, đây, đây, đây. Ủa. Ờ, hello, chị Mười. Hello. <coughs> Ủa, ừ. không hả? Ủa, sao em lại qua đây làm gì vậy? Ờ, hôm nay thì em qua nhà chị em có chút chuyện cần nói Đây vô nhà cho em vô nhà được không? Được không không bạn ơi con trai ừ. con đứa con gái với con trai phải nói chuyện bên ngoài không mà ờ. trong nhà bạn có việc gì nói luôn à, Đây đây đây em em có ít bánh mời muốn gì bánh táo đó mời chị ăn Ủa, à. có hả? Có đây coi chuyện không, ừ. bình thường Sẽ không bao giờ cho đồ chị mà một khi đã cho Chắc chắn nhờ vả gì nhờ gì nói luôn Không, trời ơi, em có nhờ gì đâu chị không Em là một người rất là tốt bụng Chi nhờ chị, em chỉ muốn gọi là báo tin tốt cho chị thôi Chứ ai à, mà nhờ tốt hả? Dạ yeah. Tin gì, tin gì Đây, tin này quan trọng lắm chị chị chị chị, chị. em thân ừ. chị em mới nói chị nghe rồi biết sao không ờ, đó ờ, ờ, nói con nói con nói con nói con nói không là ừ. là chị biết cái, dạ. cái gọi là cái gì ta cái hang cái cái hang cái hang mai tụi mình hay mai không cái hang mai mà hội gì là hero team hay mai á biết không ừ ừ, ừ biết biết biết biết cái chỗ đó em mới phát hiện ra có một kỳ tam một cái khu là, là có một cái khu ủa sao chị biết vậy ê ngoài kim cương ra làm gì còn gì đâu nhưng mà ở chỗ nào quan trọng nó ở chỗ nào Thì đó cái khu mai của mình á sáng em kiểm tra nha có một khu kim cương ở cái đáy ở cái đáy ừ. hang ừ. chị ơi đó bây Đáng giờ à? đúng rồi chị vào cái đáy hang đó nha một rừng ừ. kim cương luôn em mới phát hiện sáng nay nguyên một giờ... rừng luôn à đúng thế rồi. thì đi đi ở quạt bánh táo này thì ờ, thôi cứ từ từ để cất đã để cất đã để cất đã để cất thôi bây giờ em ờ, rồi. bây giờ nha em canh nhà chị cho đi chị cứ đi đi thì đi đào xong á đó về chị chi cho em nữa bây giờ em bận em không đi được đó một em thông... nửa cơ nhưng mà chị là người đào chính mà bảy ba không nói nhiều chị bảy em ba rồi thoải mái nói chung là em nhưng muốn thông báo gì tại tại vì em biết là chị là một người mai rất là gì đã sành gì đây rất là sành gọi là gì đó rất là sành mai hiểu không đó chị là người mai rất chuyên nghiệp nên em tin tưởng chị đó <laughs> được ok không? ok bây giờ chị đi nha em làm đi cẩn thận à, từ từ để chị lấy lấy lấy gì ta lấy lấy lấy dương ra từ từ từ đài đài đài rồi ok lấy đào đi đào lẹ lẹ đi đào lẹ lẹ đi lỡ ừ, có ai giành rồi em canh nhà đúng đó em đi em uy tín mà chị mất đồ gì là đen nha ok luôn mất đồ gì đen cục kim cương được chưa ok <laughs> đừng có bắt đầu gì tiêu phong để cho tôi có đề gì đâu mà nên đất phong cận bạ <laughs> rồi thành công dụ ca mui khỏi nhà rồi bây giờ tôi qua nhà ca mui tơ để xem nè chà chon simi rồi bây giờ mình phải chon khác khác bây giờ qua nhà mui mà lấy sạch đầu thì bình thường quá có gì để nói đúng không mọi người bây giờ qua phải chân chon cho nó ác ác coi để xem nè cái nhà có gì không từ từ uhm, nhà màu xanh nè nhiều thứ xanh quá nhìn hơi chói mắt mọi người Ơ, màu xanh nè à. à được rồi nhà có mua đèn màu xanh gì đó là chói mắt rồi nên tôi có định là đổi màu của nhà cũng mà mua luôn tôi bây giờ tôi sẽ đổi cái màu nhà từ màu xanh tôi đổi màu nào cho nó chói nhà từ từ đi xem nè ok bây giờ sam sẽ đổi thành màu vàng chói luôn đó bây giờ nhà đã xanh chói bây giờ cho thành màu vàng mọi người được không ok rồi bây giờ tôi sẽ đổi cái màu nhà mà mua là từ từ đó ok bây giờ chúng ta cùng gọi là gọi là cho đổi màu nhà của ta mua thế nào let's go rồi bây giờ tôi đã, đã lấy được cái lắc màu vàng mọi người thể bây giờ chúng ta cùng đập nhà và xây lại thôi hơi cực khổ nhưng mà không sao hôm nay cho anh đầu tư tí mọi người ơi lâu lâu qua thích phong cận mà bây giờ tôi phải quay thật là đầu tư đó để để mấy bạn xem thật là nhiều để tôi có cớ đó mọi người chứ là video này mà thấp view cái nha trời ơi ông phong gọi là gì ta ông sẽ không bao giờ cho tôi đột nhập đâu nói chung là ví dụ video này nha mà gì ta được nhiều view á thì phong cận sẽ không la tôi đó dù tôi cái đột nhập đó chỉ là hơi tốn tiền với là hơi bị bị bị, bị hội chị em đánh bầm dập thôi chắc không sao đâu vậy <laughs> kiểu này là phong cận bị hội chị em đánh bầm tùm dập luôn Không thấy mặt trời luôn đó chứ sao Thôi bây giờ mình ngồi mình view cho mọi người Nè trời cực khổ quá trời luôn Trời ơi Tao nói cho anh cũng mệt chứ bộ Đâu có sướng gì đâu Bây giờ ngồi, bây giờ ngồi đập, li, đập đi xây lại cái ngôi nhà của bà cái mui luôn Đó trời đất ơi trời quá khổ Thôi bây giờ ngồi đập nha Mọi người đợi trong giấy lát nha mọi người One eternity later Rồi mọi người ơi Mình đã hoàn thành xong ngôi nhà màu vàng siêu chế lóa cho bà mua Trời đất ơi thề luôn Bill muốn gục cái tay luôn mọi người ơi Muốn mục luôn á trời đất ơi khổ dễ sợ hà Đây đổi sạch luôn nha mọi người Đó ở dưới tầng là coi trên tầng có gì lỗi không Để xem check coi có đủ không Đó ok cái nhà này là gì ta auto thành màu vàng mà Tuy có mấy cái màu xanh thôi kệ không sao không đáng kể Đó Thì trời đất ơi tôi thề bà mui bà về bà mui phát hiện ra ngôi nhà màu xanh yêu quý các bà mui mà bị đổi màu này nha Trời đất bà điên mà khùng lên luôn Bà điên mà không bị giết người luôn mọi người Đó bây giờ mình ngồi đợi mui luôn Đó thách thức luôn Đó bây giờ mình ngồi đợi không trốn nữa Semi thì tôi trốn cho nó vui vui Chứ gặp bà mui tôi muốn chặt bà mui lắm mọi người Đó đứng đây rồi đợi <clears throat> Quay lại làm gì có kim cương ở đâu không trốn thế nhở Đâu rồi, đâu ốc à gì em, hello chị hello em mới căn nhà chị xong á đó thì em thấy á thì cái nhà chị màu xanh nó hơi quê mùa nó hơi mất trend quá nên em có định đổi nhà mà sang màu vàng cho nó đẹp chị đó thì thấy thì sao mà nói chung là nó cũng hơi giống em, nhà em ơi em em nhìn sang bên này xem đây đây đây đây có phải nhà vịt đâu hay chị mắt hoa mắt ờ, chị mắt mắt có vấn đề em ơi à, thì nói chung là em em thấy nhà này cũng đẹp chị không nhà chị em thấy cũng hơi xa nên em có định là làm cho nhà chị màu vàng lo hai nhà đối nhau á chị đó thì... à, nhưng mà nó là ngắm của chị Chứ mà em thấy nó đẹp vậy Không sao chị nói của chị à, à, Dừng Đã dừng Thế còn ừ. kim cương đâu Kim, kim cương chỗ nào kim cương à Ủa thì nói chung là em nghĩ là do chị ta hơi muộn nên chắc người ta đào hết rồi Thôi thì Cái gì mà đào hết vậy thì à, à. Thì ra Việt sai em đúng không? Việt sai em sang cướp nhà của chị đúng không? Ừ, đúng rồi chị ơi, đúng rồi. Thật sự là em là một người rất là gì ta, rất là vô tội. Dịch đã nhờ em để ông thông đồng. Dịch nói là gì ta? Dịch nói là dịch muốn biến nhà chị thành màu gì ta màu vàng để gì ta để gì ta chị với vạch thành gì ta thành màu nhà giống nhau. Đó, <laughs> không em nghĩ là đúng không? Cái không. nhà của tôi như thế này màu xanh đẹp đẽ như thế mà dám đổi sang màu vàng. Đầu tiên à! Ui, chị ơi, chị ơi Không nói ngay từ ban đầu Nếu mà em nói với chị á thì chị đã trôn ngược lại được vịt đâu Nhưng mà em lại không nói câu nào hả Dạ Tôi phải đi gọi là bắt vịt ra Vịt đâu ơi Vịt đâu <laughs> trời ơi là trời tự nhiên tôi cho xong tự nhiên bây giờ phong cận bây giờ còn lôi qua ông dịch nó trời đất ơi tôi bắt đầu sợ sợ mọi người không biết tôi bị gì không mau không về chết mọi người đừng có bắt léo nha mọi người đừng có qua con mình là chó tôi nha cứ bí mật đi coi như là hôm nay là một clip gì đó ở đây chúng đừng đừng liên quan đến sao được mọi người <laughs> trời ơi sợ quá trời luôn rồi bây giờ hmm, còn nhà mimi thôi đúng không ta tròn cho chơi hết luôn chứ chọn nữa nữa về vời này là chọn không có hợp lý mình mọi người chọn rất là chân chính mà mình quyết định chọn hết hội chị em đó bây giờ mimi làm gì ta chà bây giờ á mua sim á thì là gì ta ăn sạch đồ ăn rồi nè Mui á thì cho nguyên căn nhà rồi Thôi bây giờ mình qua nhà Mimi mình thấy cái gì quý báu ấy, mình lấy đi mọi người Đó cái gì mình gọi là mình ăn cướp ăn trộm gì cũng biết đi Nói chung là mình chỉ cho anh thôi chứ mình không có gì ghê gớm lắm Từ từ để xem Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em mà có thấy gì không? Mimi đang cười Ê! Mimi! Bay bay bay bay bay! Trời, con heo gì mà ghê vậy? À, con heo nãy à Được à, <laughs> à Hello Mimi Hello Mimi Hello Hôm nay là khỏe không? hôm nay à, <clears throat> hôm nay tôi rảnh á tôi qua tôi gặp bà đó nói chung là cũng rồi là gì tên bà của hàng xóm của ờ, gì đó sammy đó nên tôi qua tôi thăm bà luôn phong làm gì vậy à tôi hả um, giờ làm gì ta à hôm nay tôi đi bộ tập thể dục cho nó khỏe người bà thấy hôm nay tôi sổ mũi không mà có thấy gì đâu ta nói chung là hôm nay tôi đã tập thể dục đó thì sẵn qua thăm bà luôn uhm, bây giờ nói sao để mi vào trong nhà ta uhm. à, à, bà ơi bà tôi vào nhà chơi hả ờ ờ à, à nói chung là nhà bà ờ nhà bà cũng đẹp á ồ đẹp quá trời luôn à ê, <clears throat> rồi câu cách rồi cỡ <laughs> cách rồi à, mimi ơi tự nhiên tôi thấy à, đói bụng quá bây giờ mimi nấu gì tôi ăn được không bữa nay sáng giờ á sao mimi nó ăn cho tôi ăn bây giờ là à, tôi à, tôi cảm giác là, người ta rất là thèm đồ ăn nên là bây giờ bà nấu cho tôi ăn gì được không à, sushi á trời ơi sáng giờ toàn sushi không vậy em có gì ăn được cái gì à, <laughs> à nói chung là bà có gì khác không hôm nay bà đốc cơm tôi ăn đi chứ tôi ăn sushi sáng giờ rồi hơi ớn thôi bà tôi đợi được mà tôi đợi được ok cảm ơn nha rồi nấu lâu lâu tí nha mi mi lâu lâu lâu xíu nha ừ. Ừ. À, hình như mình nghĩ thứ quý giá cho mi là con heo này mọi người ơi hmm, nếu bây giờ mình mà đem giấu con heo này thì sao ta hmm, heo heo trời ơi nói heo cái nó ngước đầu nhìn mình luôn à cái con heo này thông minh nha bây giờ mình để mình thử thử qua mình cười con heo được không để qua để qua ui chạy đây đây đây đây đây đây đây ui đất ơi con heo gì mà kỳ vậy cái nó chạy nhanh như phở lát luôn mọi à. người ơi thở đất ơi gì dữ thần vậy ta Ôi là trời ghê ghê nha Mình là nghĩ là con heo này con heo quỷ mọi người ơi Bây giờ mình sẽ dắt nó đi đào chỗ đó để mình giấu Chứ con này mình không biết có bắt được không mọi người bây giờ để mình thử mình ra mình leo lên con heo này mà thử ngồi để đi qua con heo này có gì đặc biệt nha mọi người rồi đây tôi lấy cần câu mọi người ơi đó thấy chưa nhưng mà con heo đó đâu rồi trời ơi con heo này hơi bị nhanh nha vậy tôi phải cẩn thận bình tĩnh nha heo bình tĩnh nha cho chị cưỡi lên nha cưng lên wow! à! sao mày nhanh vậy à! ui, ui. Ờ, ừ đất ơi con heo này, nó phì nó phì lát dễ sợ mọi người ơi <laughs> bình tĩnh con bây giờ ta sẽ dẫn con vào căn nhà ta nha rồi bình tĩnh mình đừng đừng có ai heo ơi heo ơi heo ơi heo ơi vô nhà vô nhà ui ui ui trời đất ơi trời trời trời trời trời ơi đâu heo ơi đừng có con heo rồi heo rồi heo ơi rồi ờ, bình tĩnh bình tĩnh nha từ từ con heo này nó nguy hiểm không đóng cửa đó mọi người trời ơi con này nó nó là con người ấy. con này là con gì mọi người con heo phải là con heo <laughs> sao nó nhanh vậy trời ơi con này heo hèn gì gọi là gì ta mi mi là nâng chưa nâng chững rồi là hứng hứng hoa trời đất ơi nhìn nó đi à trời ơi em mày phải quỷ không sao mày chạy nhanh dữ vậy trời đất ơi tao kiện mày còn nhanh hơn sâu nít luôn á trời ơi con nó đi kìa trời ơi ai thứ này ai mà chịu nổi <laughs> trời thôi thôi đợi mày mày đứng trong này mày ăn gì ăn nha thôi tao giấu mày á trời đất ơi ủ ghê à con heo nó đáng sợ quá mọi người thôi tí mình cho mình ăn ít bánh nè đó mày ăn bánh kem nè cho mày ăn nè ăn đi mệt quá trời luôn thôi bây giờ mình giấu con giấu con rồi làm con heo con mimi rồi thì bây giờ mình làm sao ta Hmm, bây giờ mình vào mình ngồi ở nhà đó đợi thôi Đó nói chung là để xem coi phản ứng của Bibi sao Đó <laughs> cho trời đất ơi Mimi mà biết con heo mình mất nha trời đất ơi Chắc là ghê gớm lắm mọi người ơi Bây giờ mình ngồi đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra nha Không biết giết nha Đó không biết giết nha à, Mở cửa ra mở cửa ra Đó rồi ok vô nhà đợi bây giờ mình mình mình đói với mọi người Bibi ơi đợi quá trời luôn Bibi ơi đợi quá rồi đói dễ sợ tuy hơi no nhưng mà vẫn nói đói đói quá à, bi mây chà à, mê ơi trời, giọng hơi <laughs> con giọng hơi con gái mọi người mê mê trời đòi quá bà có gì cho tôi ăn chưa ôi ôi có tô súp hả Ê, tính ra tính ra bà cũng dễ thương dữ ha nhà có bà mà để dưới đất là chi vậy ôi dễ thương quá trời luôn à bà không để được hả hay sao vậy đó đất à đây bằng khách hả? À hiểu rồi, hiểu rồi. Lần sau bà xây cái nhà khách à, bằng bằng đồ ăn nha cho bà để dưới đất nó ăn hơi khó. Ok thông cảm. À, tôi thông cảm được. Đó, nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm Trời ơi. Thôi trời ơi ngon quá. Cảm ơn Mimi nha. Lâu lâu được Mimi nấu ăn. Trời ơi, gì ta tốt bụng dễ sợ. Rồi đó thôi, tôi về nha. Thôi về nha. Bye, bye. lần sau có gì rảnh tôi qua chơi nha. Ừ. Bye bye. Rồi, mở cái cửa. Bye bye Mimi nha. Bye bye. Ừ. Rồi xong rồi theo Bibi đang đi tìm Đi tìm con heo Em <coughs> bây giờ tôi nói hơi Bây giờ Mimi <laughs> đi tìm con heo Làm sao Mimi kêu tiếng ta Ví dụ mà mình đi tìm con một mình sẽ kiểu Gì kiểu Cam ơi Cam ơi Mà Mimi kiểu này sao kêu ta Ủa trời Ủa Mimi Mimi sao mà khóc vậy Sao vậy sao vậy sao vậy Ủa sao khóc sao khóc Ôi ôi thôi mà Heo của tôi nó đi lạc hả Hay sao Tôi mới thấy thời như tôi thấy đằng heo đi đâu á Trời đất ơi Có khi nào nó chạy không không biết hả uhm. bây giờ bây giờ bây giờ để tôi đi tìm giúp bà nha đợi tôi giúp bà nha à, heo ơi heo đâu <laughs> rồi heo heo ơi đâu rồi heo ơi trời ơi giờ sao đây tôi nghĩ bây giờ bà phải đi dán poster đi tìm heo đi trời đất nani Ủa? Ủa? đi gì kỳ vậy Ủa? Ủa vậy con heo đó là sao Ủa bà Bruh. Sao Sao Ờ à. Hả ở là bà có nhiều heo lắm mà À, <laughs> à vậy thôi à, vậy, thôi, vậy thôi tôi về cho bà tìm được con heo rồi Mừng quá Thôi cảm ơn nha à, Bye bye bye bye Trời đất là trời Vậy là sao mọi người Trời ơi, nhà bà có cả trứng heo luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, mất con heo mà dùng con heo mới. Trời đất ơi, kiểu này là ok. Thì theo những kết quả mình nhận được là mình cho được hai người kia còn Mimi thì mình nghĩ là một cái đẳng cấp rất mới mọi người ơi. Mất heo lấy heo mới xài đó. Thì mình nghĩ đẳng cấp này mình không làm được. Nên thôi. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là video chọn của mình ngang này thôi chứ mình quá là mệt mỏi mọi người. Đó, mình nghĩ video này quá là mệt mỏi quá nhiều sự tức dành cho video này Ok thì cảm ơn đã xem hết này Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like nhẹ video này nha nếu các bạn like video này mà tầm 10k like gọi là gần 20k like đi Thôi cho 200 cho lớn đi Bạn nào mà like video là tầm 20k like Mình sẽ làm nhiều phần cho tiếp theo nếu bạn thích cho mọi người Ok, giờ thì mọi người ở clip sau hẹn gặp lại Bye bye